Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 10 Đất hẻm hoàng Hoa thám phường 10, diện tích 310m2, sổ riêng xây dựng, đường bê tông 5m, hướng Tây Nam Đất cách chợ Đà Lạt 4km, cách đường chính Hoàng Hoa Thám 250m, xung quanh nhiều biệt thự, khu dân cư yên tĩnh, gần trường học, chợ, cây xăng Trên đất có sẵn nhà gỗ, view đẹp thích hợp làm homestay, khách sạn, giá 11,5 tỷ Đất hai mặt tiền phù động Thiên Vương phường 8, trên đất có sẵn nhà, diện tích 103m2, sổ riêng xây dựng, đường nhựa ô tô 5m, hướng Nam, đất cách chợ Đà Lạt 3km, đường chính phù động Thiên Vương 30m, khu dân cư đông đúc gần trường học, chợ, cửa hàng tiện lợi cây xăng, vị trí thích hợp để làm homestay, phòng trọ cho thuê, giá 12,5 tỷ. Đất khu biệt thự Sài Gòn, Đà Lạt, đẹp Friend, Đức Trọng, diện tích 439m2, ngang 20m, sổ riêng xây dựng, đường bê tông 6m, cách quốc lộ 20 hướng Đông Bắc, đất cách Đà Lạt 10 km đối diện khu du lịch đèo Friend Tea Resort kế bên Lang Phan, khu dân cư yên tĩnh thích hợp để định cư nghỉ dưỡng. Giá 7,9 tỷ Nhà khu quy hoạch Phan Đình Phùng phường 2, diện tích 63m2, sổ liên xây dựng đã hoàn công, kết cấu một trệt hai lầu một áp,